chào thể anh em à, giới thiệu với anh em về một cái à, mẫu áo khoác đổi bài cổ tay đó là dòng áo gió trên màn hình nhỏ anh em là cái mẫu áo khoác mới ra hiện nay Đấy. và tôi sẽ sử dụng cái sản phẩm áo cổ tay này để chơi liêng và chơi ba cây thì cách chơi của cái áo này như thế nào thì à, trong sân chơi anh em hao lá bài của cái bộ bài anh em đang chơi đấy thì à, nhưng bán bài điểm anh em lên bài nhé nhưng bán bài điểm số thấp mà anh em không theo anh em sẽ hao giá bài với tôi ví dụ tôi lên một à, bán bài điểm số nó thấp thôi chữ là cái G hay K và cây hai điểm số thấp thì tôi sẽ hao giá bài trước khi bỏ bài nhọc tôi hao giá bài làm tác uh, à, lặn bài Đấy. sau đó tôi sẽ đổi cái K tôi bổ số được sang à, một lá bài khác của món bài khác để tăng cường điểm số cho con bài sau này nói chung là anh em à, không nên à, đổi nhiều trong cuộc chơi thi thoảng cũng đổi thôi nhưng mà đã đổi là anh em chiến thắng rất cao tôi giả dụ với anh em một ván tôi lên được cây à, quy cây át và cây 4 hiện tại tôi đang có 5 điểm bài hiện tại tôi 5 điểm bài cho em nhé Đấy. và tôi sẽ biến đổi cái vốn này thành cái K để có bắn uh, liêng QKH rất là nhẹ nhàng đơn giản Đấy. tốc độ rất nhanh anh em uh, nhìn trên hành nhỏ thấy tôi đổi bán rất nhanh luôn cách sử dụng cái áo đơn giản thôi và những bắn sau anh em cũng thế cũng rất đổi đổ cái lá chúng ta vừa hao vừa giấu cho người để sang bài khác bây giờ tôi lên được cái 3 cái 5 và cái 9 hiện tại tôi có 8 điểm bài điểm số cũng là cao rồi nhưng mà tôi có cái 4 cho người tôi được cái 9 sang cái 4 để có văn liêng năm. đó anh em thấy hiệu quả của cái áo này đến lại cho anh em khi chơi chưa B đồng áo chống ồn anh em nhé đồng áo chống ồn cho nên là anh em chơi anh em không sợ phát hiện vì nó không phát đặt tiếng động giống như các sản phẩm trước đây 6 điểm bài tôi xin đổi cây 619 à, để có 9 điểm bài tốc độ rất là nhanh áo này cũng nút nhỏ bài em nhé anh em chỉ cần nút ở khu vực này đó. thì à, cái nút trả bài đó tôi đang để tự do anh em có thể à, gắn nó vào trên ngực hoặc vào chỗ khác cũng được để làm sao đến lúc mà người ta đến bài anh em thuận tiện để nhả cái lá bài trong tay áo ra để trả vận đọc cho nó đủ năm hai lá đây tổng áo đổi bài chạy bằng pin nhưng thiệu anh em đây là đừng anh em dùng bốn cục pin tiểu này là dạ, anh em có thể dùng à, được đấy, nên là rất thuận lợi cho anh em khi anh chơi không phải phụ thuộc vào sạc khiết nhé còn cái ba bên cạnh này đấy cho nên là anh em có thể gắn cái nút ở bàn này vào những vị trí khác để nó phù hợp với anh em thuận tiện cho anh em lúc mà anh em à, ra ra bài sản phẩm của chúng tôi thì đều có bảo hành anh em à, mua sản phẩm từ bất kể sản phẩm nào đều có bộ hành cho anh em thì anh em nào có nhu cầu về cái dòng áo biển bài cổ tay này thì vui lòng liên hệ tôi qua số điện thoại 0834 666 333 hoặc 0346 0947 thì chúng tôi sẽ uh, tư vấn trực tiếp cho anh em anh em có thể uh, uh, tích vào Zalo để các bạn Zalo chúng tôi và chúng tôi cho anh em uh, xem hình trực tiếp trên Zalo uh, chúng tôi có các sở bên xe Mỹ Đình và bên xe miền Đông anh em có thể lên tận cơ sở để trực tiếp kiểm tra chất lượng hàng sản phẩm xin chào anh em